Xin kính chào tất cả anh em nhé Hôm nay đưa cho anh em một cái tin vui đây Tin vui như nào? Tin vui là dành cho những cái ông anh ông anh em nào ấy mà chơi đã chót thua tha trên cái trò trò game điện thoại này sóc đĩa hay bầu cua hay tài xỉu cá ngựa hay là bài tiến lên nhá thì hôm nay sẽ đưa đến cho anh em một tin cực kỳ mới cực kỳ vui luôn có nghĩa là như nào hôm nay tôi vừa mới liên kết được tất cả các nhà phát hành game trên cả nước đấy là người ta sẽ bán lại cho tôi cái cái um, định luật ra của bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa cá ngựa tiến lên nhá thì là ở đây là anh em là chót thua tha và bây giờ nó có cái nhược điểm của của nó như thế này là anh em muốn chơi thắng là phải mang điện thoại đến để anh em chúng tôi cài hack nhưng mà vấn đề chỗ là bây giờ nhiều chỗ người ta chơi người ta khôn người ta tải trực tiếp trên trên app store về thì anh em không làm gì được nữa và không gỡ được nữa để đáp ứng cái nhu cầu của anh em thì tôi không cần và bây giờ không cần phải hack trên điện thoại nữa tất cả game còn phải hack và ờ, bây giờ anh em chỉ việc là đến tôi tôi đưa, đưa cho anh em một cái cần bản game nào cần bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu nào chỉ cần gọi cho tôi là tôi đã có quy luật cho anh em đánh rồi anh em không cần phải lấy máy của mình mà anh em có thể là đưa cho người ta tự tải trên app store về máy của người ta luôn tải trên tất cả các thể loại này Samsung iPhone hay là Oppo đấy hay là ờ, máy tính bảng iPad rồi tất cả các loại máy đấy là anh em tải trực tiếp trên mạng về thì bây giờ tôi không để mất thời gian anh em đỡ phải tò mò tôi sẽ tải trực tiếp một cái bản bản hack uh, trên uh, iOS đi trên hẳn uh, trên hẳn Samsung này đây là ông ông iPhone X iPhone 10 đấy rồi tôi nhấn vào đây nha rồi vào App Store tôi đại cái bản ví dụ như anh em ông ngoài Bắc này đang chơi cái bản hot nhất là bản sóc đĩa 218 đổi thưởng này sóc đĩa 28 đây rồi đây cái bạn này là đang là rất là hot này đây tôi tải về cho anh em xem nhá đây rồi tải trực tiếp từ trên app về đây thấy chưa anh em nhìn đang chạy chưa đấy đang chạy về này đấy, thì anh em sẽ là chơi được tất cả các loại máy và không xanh chín anh em mang tiền về cũng cũng cũng không không không không không không lo nghĩ gì cả người ta không nghĩ bịp mà người ta chỉ nghĩ máy của người ta người ta tải trực tiếp về người ta chỉ nghĩ người ta đen thôi đấy anh em nếu cần thì gọi hai số điện thoại 0945 349999 0965 435 999 đấy Ờ, để anh em tôi tư vấn bởi cái này nó là quy luật nên anh em không cần phải đến nhà nếu ở gần Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh có thể đến trực tiếp nhà còn nếu ở xa ấy, thì anh em có thể gọi ờ, tải về máy của anh em xong rồi gọi video tôi tôi sẽ đoán chuẩn 100% cho anh em biết nó sẽ ra những con gì con gì đấy, anh em hiểu chưa đấy, bây giờ đây cái trò này tôi vừa tải về nhá tôi mở tôi chơi cho anh em xem này tôi biết được quy luật ra của nó luôn anh em chờ tôi một tí cái máy đây chờ tôi tôi tôi, tôi, tôi cho ra là đấy em chờ anh nhìn nhá đây tôi vào lại từ đầu này vào lại từ đầu để cho anh em xem đấy, tôi mở nhá rồi phát sau là sẽ ra lẻ anh em nhá nhìn này đấy quy luật phát sau ra lẻ là tôi úp lại này. mở này đấy phát sau 100 trăm ra chẵn này anh em thấy chưa đấy bắt sau 100 trăm la chắn tiếp này em thấy chưa phát sau 100 trăm la lẻ này em thấy chưa đấy, bắt sau 100 trăm la tứ tự đen này. anh em nhìn một máy nhá đây là em iPhone 6s tải trên app về cho anh em xem cho nó độ xanh chín iPhone 6s Plus thế nào đúng không Đấy, anh em nào cần thì gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ tư vấn xem bạn nào bạn nào chụp màn hình cho tôi à, tôi sẽ sẽ là, là hướng dẫn anh em Đấy, ông nào mà đã thua trong cái trò này mất bao nhiêu tiền thì đến đây tôi cũng gỡ được hết cho anh em không gọi là thua một tờ đồng nào nữa cả Đấy, rất là tin này rất là vui cũng rất là vui vì các nhà mà làm game người ta người ta ta, ta bán lại và ờ, cái, cái cái cái quy luật cho tôi để mua được thì với tôi thì rất dễ nhưng với anh em thì rất khó Đấy, nó nằm ở điểm đấy dễ với người biết mà không dễ với người không biết đơn giản thế thôi à, cho anh em xem tỷ lệ chuẩn của nó đây tôi đang tải về cái mạng nó hơi ấy đây quả này phát ra lẻ này lẻ chưa đấy chưa con này là chẵn này chẵn chưa tất cả những game chỉ cần tải về cái là biết đấy bầu cua tài xỉu sóc đĩa chuẩn chuẩn một trăm phần trăm luôn đây vừa mới tải về em này chơi luôn cho anh em xem ông máy này có vẻ hơi yếu hơi đấy đây Đấy, phát này là lẻ nhá à đâu Đấy, phát này là lẻ nhầm nhá đây lại này phát sau là lẻ nhá à, nó chẵn này chẵn rồi phát sau nó chẵn tiếp này đấy em thấy chưa phát sau là lẻ này lẻ chưa phát này là tứ tử này alo chẵn chẵn nhầm phát này là lẻ này lẻ này đây phát này là chẵn 100 trăm này nó đang lẻ đi lẻ mà chẵn này okay. cái này sao lại để tôi thử thoát lại ra này đây phải mở lại từ đầu lúc nãy mình mình chưa mở trước đây mở lại từ đầu mở lại từ đầu này đầu phát này là ra ra lẻ này phát sau là lẻ trăm trăm nhá đấy phát sau ra chẵn 100 trăm này sấp đôi này thấy chưa phát sau ra chẵn 100 trăm nữa này thấy chưa lại tôi quên mất cái định luật tại đang nói nhiều quá lại quên định luật ra đây phát sau ra ra, ra, ra lẻ này đấy anh thấy anh chưa phát này ra 100 trăm tứ tử này đấy anh em thấy chưa đây phát này 100 trăm ra lẻ tiếp này lẻ chưa phát này 100 trăm ra chẵn này sấp đôi tiếp này đây sau phát này 100 trăm ra lẻ tiếp này à đâu ra chẵn đây đây sau phát này đấy phát này là lẻ nhá phát sau nhá đấy em thấy lẻ chưa đấy tại mãi nói nó hơi rối phát này là chẵn này đấy thấy chưa mãi nói thì nó hơi rối thì là đấy anh em xem đấy là cần gì thì cứ alo dạy cho mình thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cái quy luật của sóc đĩa bầu cua tài xỉu chuẩn 100% luôn thì mình đã liên kết các nhà phát game hành game rồi Đấy, anh em thông cảm lúc nãy hơi đang nghĩ nhiều quá nên nói nó hơi rối anh em thể ờ, cần gì cứ alo cho mình nhá